Xin chào các bạn Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái cách tạo mục lục trong Word Ở cái phiên bản à, Word mình đang sử dụng là Microsoft Office 2016 Và ừ, với tất cả hầu hết các đời của My, à, các phiên bản của Microsoft thì cũng cái cách tạo à, mục lục trong Word cũng đều tương tự như nhau Thì ờ, cái khi mà tạo mục lục trong Word thì cái ưu điểm là các bạn có thể dễ dàng quản lý các cái file văn bản mà có nhiều trang à, ví dụ như các cái luận án luận văn các thứ thì à, các bạn có thể quản lý được các cái đầu mục à, từ à, chương các cái à, tiêu điểm tiêu đề đấy là các bạn có thể quản lý được và các bạn có thể tìm kiếm nhanh nhất bằng cách là các bạn sẽ vào cái cái mục lục đấy các bạn chỉ cần giữ phím Ctrl và kích vào cái cái số trang của cái ờ, đầu mục lục đấy thì nó sẽ ra cái phần cái cần cái phần mà bạn cần tìm kiếm và từ đó thì các bạn chỉnh sửa nó sẽ dễ dàng hơn thì cái cách làm là đầu tiên nhé là các bạn cần tạo các cấp độ hiển thị và thứ hai là các bạn chọn cái kiểu mục lục để cho hiển thị thì uh, bây giờ mình sẽ bắt đầu uh, hướng dẫn các bạn vào cụ thể chi tiết nhé thì uh, mình có một cái uh, file văn bản uh, demo như này này thì nó có rất nhiều các cái đầu mục có rất nhiều chương chương 1 chương 2 chương 3 và các cái đầu mục 1.1 1.1.1 1.1.2 thì um, bây giờ các bạn sẽ kích vào cái ờ, thanh reference này Đấy. và ở trong cái mục uh, table of content này bên cạnh này có phần add nhé thì đầu tiên là các bạn cần chọn các cái đầu mục này để chọn cái cấp độ hiển thị Đấy. thì đối với dòng chương 1 này mình sẽ chọn cái cấp độ hiển thị là level 1 các bạn kích vào phần Add và các bạn chọn vào level 1 này Đấy. thì các bạn chỉnh lại Đấy. O về cái ờ, phần bôi đen nhé tiếp theo chương 1 này đến chương 2 chương 2 đây Đấy, các bạn cũng chọn vào level 1 rồi tiếp theo là chương 3 Đấy. Rồi, và mình thêm một cái phần kết luận ở đây cũng vào thuộc cái level 1 rồi như vậy mà mình đã gán xong cái level 1 nhé tiếp theo là các cái đầu mục 1.1 hoặc là 2.1 hoặc 3.1 thì mình sẽ gán nó với level 2 level 2 này các bạn lưu ý nhé những cái này nó sẽ ừ, à, nó sẽ mặc định là theo cái thụt đầu dòng đối với cái, cái level 2 sẽ thụt đầu dòng hơn so với level 1 thì cái này các bạn vẫn có thể điều chỉnh được như bình thường nhé các bạn vẫn có thể điều chỉnh là cho nó tụt về đầu dòng ừ, đấy là tùy các bạn nhé tiếp theo 3.1 này level 2 này 3.2 level 2 này Rồi, như vậy mình đã gán xong level 2 Và tiếp theo mình gán đến level 3 1.1.1 này Cái đoạn này mình làm nhanh các bạn nhé Đây Level 3 này và cái này nó sẽ hơi mất công ở các cái phần bạn ờ, bạn ờ, tạo các cái cấp độ hiển thị nhé bởi vì là ừ, nó sẽ đối với những cái văn bản dài thì hơi mất thời gian đây còn một cái 3.2 này mình quên chưa ấy à đây mình cho level 2 rồi rồi ok bạn để ý nhé đối với những cái nào mà nó có cấp độ rồi khi mà các bạn à, kích vào trong cái phần đấy này sẽ hiển thị ra luôn à, ok như vậy là mình đã tạo xong các cái cấp độ hiển thị cho các cái các cái uh, phần đầu mục này và bây giờ để uh, tạo cái uh, mục lục nhé thì các bạn cần phải tạo ờ, ra một cái bảng trắng thì mình ấn uh, enter này Ctrl nhầm Ctrl Enter này thì phần mục này ở mục này các bạn sẽ nhấn vào cái uh, phần là table of content và các bạn lựa chọn cái uh, kiểu mục lục nhé này ở đây có một số cái kiểu mục lục này à. thì đây mình sẽ chọn cái này đấy như vậy là uh, mình đã tạo được cái phần mục lục ở đây nha thì các bạn có thể là như cái mình vừa nói ban đầu ấy thì cái này nó quản lý nó sẽ dễ dàng tức là các bạn có thể tìm kiếm này ví dụ ờ, bạn muốn tìm đến cái mục 2.2.3 này đây thì các bạn chỉ cần giữ phím Ctrl và kích vào đây đấy thì nó sẽ nhảy đến phần 2.2.3 à. còn cái ờ, mục này nó có chữ content này các bạn có thể chỉnh sửa đấy nhé các bạn xóa nó đi à bạn gõ từ uh, mục lục mục lục bạn để căn giữa đi rồi như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn tạo xong cái uh, cái cái uh, mục lục này uh, cái mục lục này thì kể cả nhé khi mà các bạn ờ, có chỉnh sửa trong cái phần văn bản phía bên dưới này Đấy, ờ, các bạn chỉnh sửa bạn gõ thêm nội dung này hoặc là bạn thay đổi cái ờ, cái, cái tiêu đề này thì sau khi chỉnh sửa xong nhé các bạn kích vào cái phần mục lục này và các bạn nhấn vào cái mục là update update table là nó sẽ tự động cập nhật lại toàn bộ cái mục lục này của các bạn à, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cái uh, cách tạo mục lục trong uh, Word uh, đối với các phiên bản khác nhau cơ bản đều này như thế cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại